là cái cái khoảng một cái ô này là đường mấy chục mét một cái ô này một mét hai mét chiều ngang một mét chiều dài hai mét à, nó cho mình à, sáu miếng đó nó cho mình 3 kg okay. một ký bốn chục này vậy là mình làm được bốn khay như thế này là trong bán kinh trong vòng hai mét vuông à. làm được bốn khay 4 à, khay. à đúng ok đấy một khay khai như thế này là mình làm được khoảng mấy ký chứ một khai này là một khai này một mét hai mét dạ. là ba ký trung bình trung bình ba ký à là là ba ký à đó thì vô sáu miếng đó nó vô đây hết rồi rồi à, là mình một mình, khay này mình làm có một một cái này một khay một cái này thôi là ba ký thu hoạch ba ký vậy là nếu mà trong vòng 14 ngày là diện tích 2 mét vuông à mà ra được uh, 3 kg trung bình ờ, đó đó đây nè ở đây 14 nè ve là 12 kg. À. Đúng à. Diện tích hai mét vuông là 12 kg. Đúng đúng. 12 kg 70 ngàn là 3 kg ừ. là 240. Ừ. 247. 28 à, nhé, 208. 208 ờ, ừ. à, đúng rồi. 280 ngàn trên diện tích 2 mét vuông. 14 ngày. À 14. Rồi ok. Rồi, rồi giờ qua công đoạn này. Rồi cái mình trở lên 16, sao nó lên làm cho nó nhanh lớn á.